này này là là là cái นี้หลักพวกพวกตรงนี้พวกพวกตรงนี้หลักพวกพวก Ôi, nàng vô cục Mình đang dùng cái chào bắt Phải hết rồi

ตีบ้างไอ้โจ้เราบ้าแบบตีหน่อยโจ้เลยไอ้สู้ไอ้อ่ะอ่ะตั้งแต่เลี้ยอ่ะตั้งแต่ไอ้บ้าตั้งแต่ข้ามอ่ะช่วงพวกเนี้ยด้วยมาตั้งแต่ช่วงมันตั้งแต่ช่วงมัน hỏi cho vào đây hỏi phạt lá lá chuối à trôi nhỉ đôi chỉ đôi chỉ chích à của ờ, nó sợ chích ờ, không mình biết à họ mặc hai chuối cho vào rồi họ còn chân sầm cái này nó đi sai mà